Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thành văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên quan minh đài xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh Giải phát Bồ Đề tâm viên lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 là một điều thiên liêng vô cùng hy hữu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Đức Phật đã trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo lập các công đức ba la mật, xả máu thịt, thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Toàn thể chư Tăng Ni Phật tử chúng con, vân theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ,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 thế tôn hôm nay toàn thể chúng con tăng ni phật tử hướng về đảnh lễ đàn sinh của ngài thái tử tất đạt đa trong nhà tăng kỳ kiếm sinh nơi coi xa bà anh bồ tát cứu khổ hóa hiện vô số thân trong tất cả các loài máu thịt của Bồ Tát dâng hiến cho chúng sinh mong chúng sinh thoát khổ nơi cung trời đâu xuất dạy cho chúng chư thiên ba pháp định tuệ xá bồ tát lòng cánh cánh à, chúng sinh coi xa bà đầy tham lam sân giận chẳng biết do cội nguồn tội phúc cùng nhân quả nên phiền não chúng sinh Bồ Tát liền tự giá chư thiên trời đầu xuất hà sinh xuống thế gian hiện tướng voi sáu ngà nhập thái nơi hoàn hầu à. ma gia bậc hiền đức à, tính phản của anh minh à, tháng tư trời trong sáng gió mát hòa chi đàn sinh à, lòng trắng liền hóa hiền che cho thân bồ tát à. bảy bước chân ngài đi hoa sen nâng đỡ gót ngài hướng về phương đông à, nguyện làm người dân đường cho tất cả chúng sinh ngài hướng về phương nam sẽ làm ruộng phước lành cho khắp chốn nhân thiên ngài hướng về phương tây đây là kiếp cuối cùng thượng hành bồ tát đạo ngài hướng về phương bắc chính ngay trong kiếp này chứng đắc vô thượng đạo trên à, bước đi thứ bảy à, bồ tát liền dừng lại à, một tay chỉ lên trời tự làm chỗ quy y cho thiên nhân sau nẻo phục à, các ma binh à, bỗng từ nơi hư không à, hai dòng nước sạch thiên một nóng và một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 trời đâu xuất Bồ Tát hộ minh soi khắp địa cầu cõi nước Ấn Độ giọng họ cam giá đầy đủ túc duyên giang thần nhập thái hoàn hậu ma gia cung vua tình phản nam mô phật bổn sư thích ca mâu nhất tâm kinh lễ bồ tát hiện thân voi trắng sáu ngà ngầm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía đông tiên xuông phía nam rộng tiến oai hùng nhiễu quanh long sàng ba vòng phía hữu giang xanh vào lòng phật mẫu ma gia nam mô phật bổn sư à, thích à, ca mâu ni Chí tâm đảnh lễ Bồ Tát nhập mẫu tai Phật mẫu tâm thương được hoan hỷ thân thể khoan khoái luôn luôn thấy rõ thân hình Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân à, tay nam mô phật à, bổn à, sư thích ca mâu ni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 Nhất tâm kính lễ giữa rừng vô ưu trăng tròn tháng tư Chư thiên tụ hội nhạc trời reo vang Mừng đấng cứu đời Bồ Tát Giang sinh trần thế Nam Mô Phần Bồn Sư Thích Ca Mô Nhất tâm kinh lễ Bồ Tát viên mãn bảy đạo Bồ Đề Khi vừa đản sinh lòng trắng tre đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn hai dòng nước thiên Một nóng một lạnh Từ nơi hư không tâm thân Bồ Tát Na tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bày bước xưng tôn hướng về phía đông Làm người dẫn đường cho các chúng à, sinh à, Nam Mô Phần à, Bồn Sư nhất tâm kính lễ bồ tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn hướng về phía nam làm ruộng phước lành cho các chúng sinh nam mô phần bồn sư thích ca mâu nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bày bước xưng tôn hướng về phía Tây Là kiếp cuối cùng hành hành Bồ Tát Nam Mô Phật Bồn Sư kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàng sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bày bước xưng tôn hướng về phương Bắc Ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả Vô thượng Bồ Đề Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca tâm kinh lễ bồ tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn một tay chỉ trời làm chỗ quý thiên nhân sau nẻo nam mô phật bồn sư thính ca tâm kinh lễ bồ tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bày bước xưng tôn một tay chỉ đất chiết phục ma binh nam mô phần bồn sư thích ca mâu ni nhất tâm kinh lễ bồ tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn oai nghiêm cất tiên rung động tam thiên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nam mô phần bồn sư Thích à, Ca Mâu Ni Nhất nhớ tâm nhà kính nhà lễ ơi à, Nam Nam Mô à, Lâm à, Tỳ bom. Thính đại chúng giờ kinh trang số 34 âm phù đề nên ngài hỏi kim đoàn này thiên tử kim đoàn ông đã từng đến trong cõi diêm phù đề có lẽ ông biết do xóm làng thành âm và chúng tộc các nhà vua ở nơi đó còn sinh một lần nữa thì nên sinh vào nhà nào thiên tử kim đoàn thưa bánh tôn giả tôi biên dân do việc này xin tôn giả khéo léo hành hồi tôi sẽ trình bày bồ tát hộ minh nói hay lắm kim đoàn nói hỏi tam thiên đại thiên này có một bồ đề đạo tràng thuồng nước ma gia đà trong châu diêm phù đề đây là nơi chư phật thuở xưa thành đạo vô thường chánh đẳng tranh giác này tôn giả hộ mình trong nương này có dòng sông hằng phía nam dòng sông có một dãy núi tên là tỷ giả la còn có một tên khác là bàn đồ ba tỷ phú la kỳ xa quật nơi đây là chỗ các tiên nhân đời trước tu tầm dãy núi này cùng với dòng sông liên kết nhau bao quanh lây dài đất thế núi oai hùng trái một màu xanh biên rộng như khối ngọc ma ni phía trong núi có một làn tên là sơn nhiều lại cách núi chẳng bao xa có một đại thành tên là vương xa thuở xưa có vị vua tu tiên tên là ưu đồ ba lê chỉ vì ở thành này chúng tộc ấy luôn luôn làm vua tranh phi thuộc dòng họ đại vương thiền kiến sinh hà môn thái tử tên là ba hề ca hiền đang kế nghiệm vua cha ưu đồ ba lê cai trì nước ma già đà ngại giáng sinh đến cõi diêm phu để có thể làm trường tử của vị vua này chăng bồ tát hộ minh Bảo kim đoàn tí có phần ưu điểm nhưng phụ vương và mẫu hậu không thanh tịnh đô thành đóng nơi biên địa địa thế đổi núi gỗ ghề không bằng phẳng toàn là hầm hô sỏi đá cát sàn các loài có dài gai góc um tùm nhìn thấy ao hồ và những dòng sông lớn không thấy hoa viên và vườn cây ăn quả do vậy ông nay có thể quan san các phương tổng khác được chăng rồi thiên tứ kim đoán lại bạch với bồ tát hộ minh lần lượt vua cát nước như vua nước cả thì vua nương kiều tán la vua nương bảng tha vua nương kim càng vua nương ba ba bán để vua nước ma đầu lá vua dòng bàn bạch tưởng vua dòng mỹ di là vua hiền chi cai chi môn quân đạo trong biển tỳ nữ bồ tát hộ minh báo kim đoàn tuy mỗi nước mỗi vua đều có những ưu điểm những Bồ Tát nhất sinh Bồ Sư không thể sinh ở các nước có vua và mâu hậu không thanh tịnh nương có vua bị thâm nhiễm bốn pháp tà kiến nước có vua thuộc dòng họ thấp kém nước mà vua có mẫu hậu không thanh tịnh ngoài tình nương có dân chúng tâm tánh càng cường kiêu càng màn nghênh Tử thì công cao sống hồn đồn không biên kẻ lớn người nhỏ Tôn tí trật tự lễ nghĩ tự cho mình là thông minh Chẳng cần câu học người khác được có quốc vương Không có môn pháp khả dĩ làm mô phạm cho việc cai chỉ tránh danh cai chỉ đồng ám căng nghiền Không tin nhân qua nước mà quốc vương sinh trong nhà tả kiên nước mà vua có các con hồn tạm trưởng tử của vua kiêm trước là con của pháp vương phạm thiên người con thứ hai là con của vị phong thần người con thứ ba của nhà vua tên là con của đế thích nhái người con khác là con của tinh tú a du na nương có vua tuổi cao qua già yêu lại không có khả năng trình đốn việc nước nên cho quốc gia hứng thịnh nước đó nhà vua dòng dõi bà là môn thiên tử kim đoàn lại bành tôi vì tôn giả quan sán cung điện xóm làng hàng thánh âm của các nhà vua thuộc các nước trong diêm phù đề này và sự cai trị công nghiệp của các nhà vua ở trên đất nước mỗi vì quan sát như vậy cho đến giờ này vô cùng mỏi mệt khổ não tinh thần mê muội ý chí rối loạn không tài nào tiếp tục quan sát căn chỗ khát được nữa dẫu cho có quan sát thì miễn không thể nào diễn tả hết đường Bồ Tát Hổ Minh nói với Kim Đoàn Sư Thần đúng như lời ông nói nhưng ông hãy vì ta cố gắng tìm một nhà vua thuộc dòng thanh tịnh có thể làm chỗ cho ta thác sinh thiên tử kim đoàn lại bảnh tôi vì tôn giả lo lắng quan san mọi nơi tâm sinh mọi mền bỗng nhiên quên mất một vương tộc bồ tát hồ minh liền hỏi nhà vua ấy tên gì kim đoàn bạch có một vương tổng nguyên từ trương đến nay đường dân chung thảo lẫn đồng ý suy cử dòng họ cảm gia này đời đời làm chuyện luận thanh vương con cháu đời đời nối nhau làm vua cho đến vị vua đóng đô tại thành ca tỷ la và đô đô, thuộc dòng họ thính tên là sư tử giáp con vua sư tử giáp lên ngôi hiệu là thấu đàn đầu tranh tiên văn khắp tất cả trời người trong thế gian vậy tôn giả có thể đến làm con vị vua này. này chăng bồ tát hồ minh nói với kim đoàn hãy lắm hãy lắm này thiên tử kim đoàn ông khéo quan sát lựa chọn nhà vua này ý ta cũng định sinh trong nhà ấy những gì ta nghĩ cũng giống như lời ông nói này phải biết ta quyên định sinh vào nhà ấy làm con vua thâu đàn đầu này kim đoàn ông phải biết gia đình của Bồ Tát Bồ Sư thán sinh phải là gia đình đầy đủ sáu mươi công đức sáu mươi công đức đó là gì một dòng họ này từ xưa đến nay phải là dòng họ thanh tịnh tốt đẹp hai nhà này thường được chư hiền thánh gia tâm ủng hộ ba nhà đó không làm tân cả các điều ăn bôn người sinh trong nhà đó hết thảy đều được thanh tịnh năm dòng họ nhà đó phải chân tranh be người sinh trong nhà này thương nhiều bạn bè hai hai người sinh trong nhà này không lấy việc sát hại động vật để nuôi lấy thân mạng hai ba dòng họ nhà này thường biết ân nghĩa hai tư dòng họ nhà này thường tu khổ hành hai năm người sinh trong nhà này không bị người khác cảm hóa hai sau người sinh trong nhà này không ôm lòng oan hận hai bảy người sinh trong nhà này không ngu si hai tám người sinh trong nhà này không có tấm sợ xịt chạy theo người khác hai chín người sinh trong nhà này không có tâm hiếu sán ba mươi người sinh trong nhà này không tội lỗi ba mốt người sinh trong nhà này đi khất thực được nhiều vật thực hai người nào đến nhà này khất thực không ai là không được cung cấp ba ba người sinh trong nhà này ý chí kiên cường không ai hàng phục được ba tư mọi người ba năm nhà nay thường ưa bố thí cho chúng sinh ba sau nhà này chú trọng xây dựng luật nhân quả ba bảy người sinh trong nhà này là kẻ dũng mạnh trong thế gian ba tám nhà này thường hay cung dường tất cả thiện nhân thanh hiền ba chi này thường hay cúng dường thần linh bốn mươi nhà này thường hay cúng dường chư thiên bốn một nhà này thường hay cúng dường bậc đại nhân bốn hai nhà này trải qua nhiều đời không có oán thù bốn ba nhà này thiên tốt ngoài thế vang lừng khắp nơi bốn bốn nhà này là bậc tôi thường trong hiền bốn sáu người sinh trong nhà này đối với các dòng thánh thuộc dòng thánh nhân bốn bảy người sinh trong nhà này thường thuộc dòng chuyển luân thánh vương bốn tám người sinh trong nhà này thuộc dòng họ có oai đức lớn bốn chín người sinh trong nhà này có vô lượng quyền thuộc hộ về xung quanh năm mươi người sinh trong nhà này quyến thuộc không tan ra năm môn người sinh trong nhà này có quyến thuộc nhiều hơn quyến thuộc người khác năm hai người sinh trong nhà này đều hiếu dưỡng từ mẫu năm ba người trong nhà này đều hiểu dưỡng phù thần năm tư người sinh trong nhà này đều cúng dường chư xa một năm năm người sinh trong nhà này đều cúng dường chư vị bà la môn năm sáu người sinh trong nhà này có rất nhiều ngũ cốc năm bảy người sinh trong nhà này có nhiều vàng bạc xa cử mà nao tân cả tài sản không thiếu môn vật gì năm tám người sinh trong nhà này có nhiều tối trai tơ gái voi ngựa bỏ dê năm chín người sinh trong nhà này chưa từng làm thuê cho kẻ khác sau mười người sinh trong nhà này đối với tất cả sự vật trong thế gian hết thảy đều được đầy đủ không thiếu bốn vận gì này kim đoàn pháp bồ tát bồ xứ trong thai mẹ thì, thì người đó mẹ đó phải có đủ ba mươi hai điều kiện mới có khả năng nhân lãnh việt bồ tát ở trong thai ba mươi hai điều kiện đó là gì một người mẹ đó đường sinh trong nhà đạo đức chân chánh hai người mẹ đó tư trí thân thế vẹn toàn ba người mẹ đó đức hạnh vẹn toàn bốn người mẹ đó đường sinh trong nhà tôn quý năm người mẹ đó phải là bậc mẫu mực sáu người người mẹ đó thuộc chúng tộc thánh tình bảy người mẹ đó hình dung đoán tránh không ai sanh bằng tam người mẹ đó địa vị và đứng hành phải tương xứng chín người mẹ đó hình dung trên dưới cân đối mười người mẹ đó chưa từng sinh sản mười một người mẹ đó có công đức thường nghĩ đến điều vui mười ba người mẹ đó tâm thường tùy thuận tất cả việt thiện mười bốn người mẹ đó không có tâm ta vậy mười lăm người mẹ đó ba nghiệp thân cầu ý được điều phục mười sáu người mẹ đó nhận hậu thân của Bồ Tát Bồ Sư sau đó mới thát sinh vào thai mẹ trước khi thánh mẫu thân thai Bồ Tát Bồ Sư cần phải tu bán quan trai rồi sau đó Bồ Tát mới giáng trần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 nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ đời đời thương hành bồ tát đạo nguyện đem công đứng tu hành này chan rải mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài được lên ngôi vô thượng à, giác từ